bệnh tự miễn đó là một cái căn bệnh mà hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động bất bình thường à, hệ miễn dịch à, lúc này nó không có nhận ra ra cái vai trò của nó nó là bảo vệ cơ thể chúng ta mà nó à, nó tấn công một số cơ quan cơ thể chúng ta thì các bạn thường à, nghe tới cái bệnh viêm khớp à, bệnh viêm khớp à, mà do cái hệ miễn dịch tự miễn xảy ra đó đó là khi mà cái hệ miễn dịch nó tấn công những cái tế bào nó gây uh, viêm thì uh, để điều trị những cái bệnh này người ta phải sử dụng những cái thuốc kiềm hệ miễn dịch thì nó cũng giống như cái trường hợp đó là chúng ta cấy ghép cơ quan nội tạng của người khác thì chúng ta cần phải sử dụng các uh, thuốc kiềm hệ miễn, miễn dịch để cho cái cơ cái hệ miễn dịch của cơ thể của chúng ta không có hoạt động thái quá để đào thải những cái cơ quan đó thì trong trường hợp này khi hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động thái quá và tấn công vào cái cơ thể của chúng ta tế bào của chính chúng ta thì chúng ta cũng phải sử dụng những cái thuốc để làm giảm cái uh, hoạt động của cái hệ miễn dịch của chúng ta đặc biệt là những cái tế bào miễn dịch đó thì những cái thuốc này uh, suy cho cùng nó cũng gây nên cái hiện tượng đó là suy giảm miễn dịch của người bệnh thì uh, nó sẽ gây nên cái uh, tình trạng đó là nguy hiểm khi chúng ta uh, dễ dàng mắc những cái bệnh cơ hội khác do vậy khi sử dụng những cái thuốc suy giảm miễn dịch này chúng ta phải thật cẩn thận uh, phải uh, tránh cái việc uh, lây nhiễm này nọ từ cái môi trường xung quanh của chúng ta